chân thành tâm tình gửi trọn về anh đường vào tình yêu trong gái em không đáng ngại cho bằng dòng sông không đáy bằng lòng tình đời từ muốn thu tiếng mưa có vui bao giờ chuyện lòng côi kể cách đây đã ba mùa mưa tôi đem tất cả chuyện lòng trao hết cho người nguyện trọn thương trọn nhớ nàng là trinh nữ tóc vượt qua những năm đầu năm sau mưa gió vì đâu nàng đã quên dần xa rồi năm phương vì ai chân son gót nhỏ đi tìm hương vẫn cho đời trời xanh đã an bài yêu nhau như bướm say hoa đẹp như giấc mộng vượt qua những năm đầu năm sau mưa gió vì đâu nàng đã quên dần xa rồi năm thứ ba trời mưa đổ thấy đau buốt thêm trong lòng tình là hoa nở nhưng rồi phai khi chưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu khi chưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu quán xây giấc mộng ban đầu tình thu thay lá lá rơi đắp một cuộc tình lá bay chất nắng tuổi đời như người ta rót ly